Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu yếm xoay cho bé xinh xắn như thế này Đây là họa tiết trên thân yếm Và mình có làm cục dây để có thể dễ dàng điều chỉnh sai hơn ha Thì đối với mẫu này có thể phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái Các bạn có thể thay đổi màu và móc nhiều cái để bé có thể thay đổi hàng ngày ha để làm được mẫu này thì mình sử dụng len jean. Sợi len của mình nó có độ dày tầm khoảng 1.5mm hoặc ngoài sử dụng lên này các bạn cũng có thể sử dụng cho mình lên baby răng cũng được hoặc là cũng có thể sử dụng lên miêu cốt tông ha cũng miêu cốt tông 125 gram thì đối với len jean cũng như là baby các bạn sử dụng cho mình kim 3,5 mm Đao kim này sẽ có độ dày gấp đôi so với sợi len, mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Khi mà mình lên sản phẩm nè, bóp vào nó sẽ mềm hơn ha còn những bạn nào mà dùng len miêu cốt tông 125g sợi len này nó có độ dày hơn hai loại len còn lại nên mình có thể sử dụng kim 3,5 móc lỏng tay hoặc là kim 4mm giúp cho sản phẩm của mình được mềm hơn ha thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi mình sẽ móc lên một sợi dây móc xích và tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật tay ha các bạn sẽ móc cho mình cái đoạn dây móc xích này dài tầm khoảng 30 cho đến 35 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 66 mũi móc thì như ban đầu mình nói tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật khác nhau thì cái xích này nó có thể thay đổi ha các bạn cần đo cho mình cái đoạn xích đó làm sao cho nó tầm khoảng 30 cho đến 35 cm là vừa đẹp với size dưới 2 tuổi ha tiếp tục móc lên một mũi móc xích đâm kim vào chân thứ 66 móc vào đó một mũi móc đơn và từ đây mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc đến những cái chân móc cuối cùng nè thì có cái đoạn len thừa á, khi móc các cái mũi móc cuối cùng các bạn sẽ giấu cho mình luôn cái đoạn len thừa vào trong ha để ta cắt len không phải giấu len nhiều và móc tương tự cho mình cho đến hết ha ta sẽ có được một cái đoạn dây vừa với phần cổ như thế này đây ha khoảng trống này nó có thể vừa với phần cổ nè tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại áp dụng cho tất cả các cái size hàng thứ hai các bạn cũng làm như vậy ha ta sẽ móc theo công thức chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc mình có được một cụm móc như thế này ha một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc móc tương tự cho mình cho đến chân cuối cùng cứ móc xen kẽ một móc đơn vào chân đầu tiên thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ta có được cụm thứ hai nè tiếp tục cụm thứ ba một móc đơn vào chân kế bên hai móc đơn vào chân kế tiếp và móc tương tự cho đến hết khi móc đến cuối hàng sẽ có hai trường hợp xích đầu tiên mà là số chẵn thì cái chân cuối cùng sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc còn xích đầu tiên là số lẻ thì chân cuối cùng chỉ có một mũi móc đơn thôi ha hàng móc kế tiếp móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại tất cả các cái sai đều làm theo công thức này chân đầu tiên móc một mũi móc kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc kế bên móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn sau đó mình sẽ tiếp tục móc một mũi kép đơn vào cái chân móc ở phía sau là cái chân móc mình vừa bỏ qua tức là mình sẽ lùi kim về một chân ha và lưu ý là khi mình móc mũi kép đơn ở phía sau này thì kéo cho mình cái sợi len dài ra một tí nha mình sẽ được một cái cụm chữ x như thế này các bạn sẽ làm tiếp tục cho mình hai chân móc kế tiếp cũng vậy nè hai chân móc kế tiếp này thì chân thứ hai móc một mũi kép đơn sau đó một mũi kép đơn lùi về cái chân đầu tiên và cái mũi thứ hai này nè vào cái chân đầu tiên đó thì mình sẽ kéo dài cái mũi móc một tí cũng móc mũi kép đơn luôn ha ta có được mũi chữ x thứ hai làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng cứ cách cho mình nè hai chân thì móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn trước sau đó lùi về cái chân đầu tiên móc một mũi kép đơn và kéo dài một tí ha làm tương tự cho các cái cụm còn lại Khi móc đến cuối hàng thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, đối với những bạn nào mà còn dư hai mũi móc thì mình móc cụm tương tự. Còn những bạn nào chỉ còn dư một mũi thì mình sẽ móc vào cái chân cuối cùng đó một mũi kép đơn để mình kết thúc ha. Thì lúc này mình còn dư một mũi nè, móc vào chân đó một mũi kép đơn để kết thúc. Sau đó móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì như vậy là hàng thứ ba nó sẽ tạo điểm nhấn cho cái phần yếm của mình nè, có những cái chữ X xen kẽ như thế này ha. Tiếp tục đến hàng móc thứ tư, hàng móc thứ tư cho tất cả các size cũng móc theo công thức này các bạn sẽ móc cho mình 3 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn chân đầu tiên một kép đơn nè chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn và chân thứ ba cũng móc một mũi kép đơn khi có được 3 mũi kép đơn vào 3 chân liên tiếp thì chân móc thứ tư sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc vào cùng chân móc ha thì như vậy là ở đây mình sẽ có cụm móc như thế này 3 mũi kép đơn xen hai mũi kép đơn cùng chân móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha thì ta sẽ có 3 mũi mỗi chân móc vào ba chân liên tiếp nè được 3 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc hai mũi cùng chân móc ha mình sẽ có được một cụm móc như thế này làm tương tự cho mình cho đến hết 3 mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc sau khi móc đến cuối hàng mà số mũi móc cuối cùng nó không đủ chân để mình móc cụm thì các bạn cứ móc bình thường cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha nếu đủ chân móc thì mình móc cụm còn nếu không đủ thì mình cứ móc mũi kép đơn là được đây thì ta sẽ hoàn tất được hàng thứ tư nè tiếp tục ở hàng móc thứ năm móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở cái hàng thứ năm này chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên từ cái chân móc thứ hai trở đi thay vì mình móc vào chân móc thì các bạn sẽ không móc vào chân móc cho mình mà mình sẽ đẩy cái thân chân móc của cái mũi móc đó lên trên kim ha ta sẽ đưa kim vào chính giữa của hai mũi đầu tiên luồn kim và đẩy cái thân chân móc thứ hai đó lên kim móc vào một mũi móc đơn tiếp tục làm tương tự cho thân chân móc kế bên không móc vào chân móc mà đưa thân chân móc lên trên kim ha móc vào mũi móc đơn kế tiếp thân chân móc kế bên cũng vậy nè đẩy thân chân móc lên kim móc vào mũi móc đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết cứ đẩy từng thân chân móc lần lượt lên trên kim và móc vào một mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến hết hàng khi móc đến cuối hàng còn lại một chân móc cuối cùng thì một chân móc cuối cùng nó sẽ tương tự giống như cái mũi đầu tiên tức là mình sẽ móc vào cái chân móc chứ không móc vào thân chân móc ha ta sẽ móc vào luôn chân móc nè để lát nữa khi mà mình viền lại nó sẽ có cái chân móc cụ thể sau đó lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại ta hoàn tất được hàng thứ năm tạo ra được một cái đường g cho cái phần thân yếm như thế này ha hàng kế tiếp thì mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc để ý cho mình ở cái hàng này các bạn sẽ móc vào cái chân móc của mũi móc đơn chứ không móc vào cái đường mà mình để lôi ra bên ngoài ha thì đây là cái chân móc của mũi móc đơn nè móc cho mình theo công thức như sau bốn chân đầu tiên mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai vào chân thứ hai kép đơn thứ ba vào chân móc thứ ba và mũi kép đơn thứ tư vào chân móc thứ tư khi mình đã có được 4 mũi kép đơn vào 4 chân liên tiếp thì chân thứ năm móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Thì như vậy là mình sẽ có cụm 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân các bạn cũng móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ta sẽ có 4 mũi mỗi chân được 4 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cung chân móc và làm tương tự cho mình cho đến hết khi móc được đến cuối hàng thì tiếp tục cái hàng móc kế tiếp móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại tương tự như cái hàng mũi đơn ở phía trên nè thì chân đầu tiên sẽ móc cho mình vào cái chân đầu tiên luôn một mũi móc đơn từ chân thứ hai trở đi thì mình sẽ móc vào các cái thân chân móc ha thân chân móc nè một mũi móc đơn tiếp tục lần lượt tại các cái thân chân móc kế tiếp lên trên kim móc vào các cái mũi móc đơn ha và mình cũng làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng tương tự như hàng bên trên thì cái chân cuối cùng cũng móc vào luôn chân móc chứ không móc vào thân chân móc nữa để lát nữa ta có thể phân biệt được mũi móc ha sau đó từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại bây giờ mình sẽ tạo cái khoảng trống ở phía dưới này móc vào chân của mũi đầu tiên một mũi kép đơn tạo khoảng trống bằng cách bỏ qua hai chân kế bên móc vào chân kế tiếp một cụm gồm một mũi kép đơn vào chân này ha móc vào đây một mũi kép đơn sau đó móc lên hai mũi móc xích và móc thêm một mũi kép đơn vào cái chân móc mà ta vừa móc thì như vậy là mình sẽ có được một cụm như thế này ha một kép hai xích và một kép thì tiếp tục cụm thứ hai bỏ qua cho mình hai chân móc phía dưới và móc vào chân thứ ba một kép hai xích và một kép vào chân thứ ba ha một kép nè hai xích một kép ta sẽ tạo ra được những cái khoảng như thế này cụm kế tiếp cũng tương tự bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một kép hai xích một kép hai xích nè một kép sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng khi móc đến các cái chân móc cuối cùng nếu mà còn khoảng đều thì các bạn cứ móc đều cho mình ha cứ móc cụm một kép hai xích và một kép còn những bạn nào mà dư một mũi thì mình sẽ móc vào chân cuối cùng đó một mũi kép đơn để mình kết thúc ha sau đó từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở cái hàng tạo khoảng trống thứ hai nè mình sẽ móc vào chính giữa của hai cụm tức là một cụm của mình sẽ có một kép hai xích và một kép thì chính giữa của nó là cái khoảng này ha ta không móc vào chính giữa của cụm mà móc vào chính giữa của hai cụm nha thì chân đầu tiên nè cái khoảng đầu tiên là cái mũi kép đơn và cái cụm đầu tiên móc vào một mũi kép đơn sau đó bỏ qua khoảng của cụm và móc vào chính giữa của hai cụm này một kép hai xích và một kép để cho cái cụm của mình nó xen kẽ ha tiếp tục mình sẽ đưa kim đến cái khoảng giữa hai cái cụm kế tiếp móc vào một kép hai xích một kép đây thì mình sẽ có các cái khoảng xen kẽ như thế này các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc vào chính giữa của hai cái cụm đó một kép hai xích và một kép đến cuối hàng rồi thì cũng đâm kim vào cái khoảng của cái cụm này với cái chân cuối cùng ha một mũi kép đơn sau đó tiếp tục đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn đầu tiên ở đây nè tức là mũi cuối cùng ha móc một mũi kép đơn luôn sau đó lên một xích khi mà mình đặt cái yếm này nằm thẳng xuống mặt phẳng nè thì nó sẽ có cái độ bo tròn lại như thế này giúp mình có thể ôm sát được vào phần cổ thì bây giờ mình sẽ viền lại bằng một hàng họa tiết sò ha đến đây thì mình sẽ tiến hành cắt len sau đó mới viền lại các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở đầu dây này móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây mình sẽ móc lên một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể tạo ra một sợi dây ở một bên ha mình sẽ móc lên tầm khoảng 50 đến 60 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 khi hoàn tất được sợi dây móc xích như thế này mình đo vào nè thì nó sẽ có được một cái độ dài vừa đủ thì bây giờ các bạn sẽ đặt cho mình cái yếm theo cái mặt này nè đây là mặt phải ha thì mình sẽ móc từ cái góc này trước ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi móc xích đầu tiên móc vào một mũi móc đơn sau đó là tiếp tục chân của mũi móc đơn ở hàng đầu tiên móc vào một mũi móc đơn tiếp tục chân của mũi móc đơn ở hàng thứ hai móc một mũi móc đơn sau đó sẽ di chuyển kim đến chân của cái mũi kép đơn á đây móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc tức là mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ mình sẽ không móc vào cái thân chân móc ha giúp cho mũi viền của mình nó được đẹp hơn nè tiếp tục sẽ là cái khoảng cách ở cái cụm này mình có hai cái chân móc nè một chân móc của mũi móc đơn và một chân của mũi kép đơn thì móc cho mình chân đầu tiên hai mũi và chân thứ hai là một mũi như vậy là ở cụm này mình sẽ viền được 3 mũi đơn ha tương tự cho cái cụm ở phía dưới cũng vậy nè một mũi g này thì mình sẽ có hai chân chân đầu tiên móc hai đơn và chân thứ hai móc một đơn khi móc nhớ dấu lên ha thì hai cái đường này mình sẽ viền lại được thành 6 mũi tiếp tục sẽ là cái chân của mũi kép đơn móc vào đó hai mũi móc đơn và đâm kim vào chân của mũi kép cuối cùng ở phía dưới móc vào đó một mũi móc đơn như vậy là ta đã viền được một cạnh của phần yếm rồi để tạo góc ở đây móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục đâm kim vào chân mà mình móc mũi đơn cuối cùng ở cái phần à, g bên này nè móc vào một mũi móc đơn họa tiết sò của cái hàng cuối cùng các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống giữa các cái cụm ha tức là cái khoảng trống hai xích này nè móc vào cái khoảng trống đầu tiên cho mình 6 mũi kép đơn vào đây ha 6 mũi kép đơn trước 1 kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu được 6 mũi kép đơn vào cái cụm đầu tiên rồi thì di chuyển kim đến cái cụm thứ hai móc vào một mũi móc đơn ta sẽ có họa tiết sòn như thế này làm xen kẽ cho mình ha khoảng trống kế tiếp móc 6 kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu được 6 mũi rồi thì tiếp tục khoảng kế tiếp móc một mũi móc đơn móc xen kẽ cho mình cho đến hết khi đã móc đến những cái cụm cuối cùng rồi thì kết thúc mình đâm kim vào cái chân của mũi kép đơn cuối cùng ở đây móc vào một mũi móc đơn và tiếp tục tạo góc bằng cách lên một xích và móc vào chân đó một mũi móc đơn sau đó mình sẽ tiến hành viền lại ở cái cạnh còn lại của yếm thì lúc này mình móc từ dưới lên ha chân này sẽ móc hai mũi móc đơn tiếp theo là hai chân móc của cái mũi đơn nè thì mình móc vào chân đầu tiên hai móc đơn và chân thứ hai một móc đơn thì ở cái phần g này viền lại được 3 mũi ha tương tự ở đây hai mũi móc đơn sau đó là một mũi móc đơn đây 2g này viền lại được thành 6 mũi tiếp tục ở đây sẽ viền lại hai mũi móc đơn ở đây 3 mũi chân cuối cùng nè viền lại được cái cạnh này rồi thì móc lên một sợi dây móc xích bằng với sợi dây móc xích ban đầu tầm khoảng 50 cho đến 60 mũi móc ha khi tạo được hai đầu xích bằng nhau rồi thì tiến hành cắt len đặt cho mình cái yếm này trên mặt phẳng nè thì nó sẽ tạo ra được một cái độ xoay như thế này hai đầu dây này mình sẽ cột ở phía sau cổ lại và ta cũng có thể canh điều chỉnh sai ha như vậy là mình sẽ hoàn tất được một mẫu yếm cho bé xinh xắn như thế này khi mang vào này đây sẽ là mặt trước ha mặt cột dây sẽ là mặt sau nè như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu yếm xoay cho bé xinh xắn như thế này mẫu này thì có thể phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái các bạn có thể thay đổi màu và móc nhiều sản phẩm cho bé thay đổi hàng ngày ha khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn móc thành công